Xin chào tất cả anh em nhé Thì em từng chơi, từng thua tha, mất mát, cầm cố nhà cửa, nợ nần Vay mượn cho nọ cho kia Vì những cái trò chơi đỏ đen Từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa Thì anh em mình hãy xem hết video của tôi ngày hôm nay Để tôi giới thiệu cho anh em những cái đồ chơi bịp Những cái cách bịp mới nhất, tinh vi nhất hiện nay Giúp anh em chơi, giúp anh em giành chiến thắng trong những sân chơi của mình em nhé thì cụ thể cái hình thức như thế nào độ hiệu quả ra sao thì tôi sẽ đi vào chi tiết trực tiếp cho em thấy trong video ngày hôm nay luôn đấy còn đây như anh em đã thấy trên màn hình đây là những cái sản phẩm mới nhất của công ty tôi để sử dụng giúp anh em giành chiến thắng trong tất cả những môn chơi từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa luôn đấy thì vào sân chơi hột nắp đĩa quân vị là của người ta cho người ta làm cái luôn làm sao anh em chỉ cần sở hữu những cái chiếc máy như này chiếc máy này thì tôi đã cài đặt và lập trình sẵn trá hình trong cái hình dáng như cái điện thoại trắng đen thông thường như thế này đấy anh em chỉ cần mang vào sân chơi thôi anh em đút trong túi quần đấy trong phạm vi từ 5 đến 7 mét là cái máy này có thể báo cho anh em chính xác 100% ra trước kết quả để em đánh rồi đấy thì cái độ hiệu quả của nó như thế, như thế nào cách thức hoạt động ra sao thì tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho em thấy luôn đấy thì còn trước khi đi vào test để chứng minh cho em thấy những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì trên tay tôi là một cái thanh nam châm đây nó hít cực kỳ mạnh luôn đấy thì anh em là dân chơi cờ bạc anh em cũng biết rồi đấy đấy nếu mà là đồ bịp thì nó sẽ hít rất chặt luôn nhưng mà đây anh em xem này đấy bát này là không hề hít này đĩa này không hề hít luôn này đấy nắp tài xỉu này nếu mà nắp bịp hay nắp camera thì nó sẽ hít rất là chặt luôn nhưng ở đây nó không hề hít thì chứng tỏ một điều với anh em là đồ hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi đấy cân hộp cũng như là đĩa là hoàn toàn bình thường luôn này đấy tô bầu cua đây hoàn toàn là cái tô nhà tôi ăn cơm ăn canh hàng ngày thôi đấy không hề hít luôn này hột hạt bầu cua đây anh em thấy đấy không hề hít luôn đấy thì test qua làm châm anh em thấy rồi đồ đạc tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là những cái đồ thường đồ chợ thôi đồ 5 năm thôi thì không làm mất thời gian của anh em nữa tôi sẽ đi vào tôi chép trực tiếp những cái máy này khi sử dụng để chơi từng bộ môn một từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa liệu nó có thể giúp anh em kiếm được tiền liệu nó có thể giúp anh em giành chiến thắng trong những sân chơi của mình hay không đấy thì sau đây tôi sẽ test cho anh em luôn đầu tiên là cái bộ môn sóc đĩa à, sóc đĩa thì tôi có chuẩn bị sẵn một cái cỗ bài đây đấy bài thường bài chợ thôi tôi sẽ chọn lỗ nhiên là vài cái lá bài tôi test cho anh em cho nó cẩn thận đấy thì có nghĩa là anh em mình đến sân chơi của người ta thì là hột nắp đĩa quân vị là của người ta cho người ta làm cái luôn mình làm sao mình chỉ cần sở hữu cái máy này là nó có thể báo trước cho anh em biết kết quả thì em đánh rồi đấy, chính xác 100% luôn cứ cự ly từ 5 đến 7 mét trở lại là ok rồi anh em nhé đấy, tôi chọn là vài quân vị này thôi đây chọn là bốn cái quân vị này đấy thì cái cách thức hoạt động đấy cái nguyên lý dung của nó như thế nào thì tôi có cái bản hướng dẫn cho anh em đây anh em theo dõi trên màn hình đây đấy thì cứ nẻ thì cái máy nó sẽ báo một dung chẵn thì nó sẽ báo hai dung cho anh em biết anh em phân biệt đấy thì cái cách thức hoạt động cái cách thức kích hoạt cái máy này nên như thế nào thì đây anh em mình vào sân chơi này anh em muốn tắt đi này thì anh em ấn hai cái vào nút đỏ này anh em muốn bật thì anh em ấn hai cái vào nút xanh đấy em nhớ nhá để tôi thiết kế như vậy để tránh trường hợp anh em đút trong túi quần chẳng may anh em mình ấn phải đấy, anh em ấn một lần thì nó vẫn không thể kích hoạt được anh em mình ấn ấn hai lần thì nó mới kích hoạt được cái máy lên anh em nhé nhớ này bật lại hai lần cho tôi đấy lúc này máy đang trong chế độ phân tích và báo dung cho em biết rồi thì bây giờ tôi sẽ để trong trực tiếp cái máy này vào trong cái chiếc cốc này tại sao tôi phải để như vậy bởi vì cái máy này nó dùng cực kỳ êm luôn phải để trong cái cốc này để âm thanh cái nhịp rung nó báo lên thì anh em mới nghe được anh em mới phân biệt được tai em nghe máy báo này mắt anh em nhìn vào kết quả này đấy để xem máy nó báo chính xác đến đâu anh em nhé test luôn cho em thấy luôn này đấy sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé ai sóc ai làm cái đều được hết đấy như ván này máy báo anh em nghe chưa máy báo một dung này một dung là từ anh em đánh con lẻ cho tôi này một dung đánh lẻ mở luôn anh em thấy luôn này ok chưa ba đen này chuẩn chưa đấy tiếp tục tiếng thứ hai anh em này Đấy, ván này tôi sóc thật mạnh đấy để xem máy nó báo có chuẩn không Đấy, nghe rõ chưa? Ván này là máy nó báo hai dung này, hai dung tương ứng đánh chẵn. Đấy. Tôi đánh 5 tỷ và chẵn luôn này. Ok chưa? Sắp đôi này. Đấy. Cực kỳ chính xác luôn. Đấy, anh em nào cần thì em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là anh em đã sở hữu được cái, những cái thiết bị cao cấp như thế này rồi. Đấy. Đấy, anh em nghe rõ ràng chưa? Máy báo hai dung, hai dung đánh chẵn cho tôi đấy bán nhà bán cửa đánh chẵn vào này này ok chưa sấp đôi luôn đấy anh em thấy cái độ hiệu quả của nó khi anh em sử dụng để chơi những cái bộ môn sóc đĩa này chưa đấy không bao giờ có độ sai lệch luôn bởi vì nó là máy móc nó là thiết bị công nghệ mà thì cái máy này anh em chơi xong anh em mình nhớ ấn hai lần nút tắt thì thôi đấy là anh em tắt cái chế độ của nó đi rồi chuyển sang cái môn chơi tiếp theo là cái môn chơi tài xỉu đây thì đầu tiên là tôi sẽ chọn ra ba cái hộp tài xỉu để tôi test cho anh em luôn đấy kích cỡ nó bằng nhau một chút để test cho anh em mình dễ phân biệt anh em mình dễ nhìn đấy ba hộp tài xỉu này đây thì cái nguyên lý dung của nó cũng hết sức là đơn giản thôi anh em nhìn vào đây đấy cái tài thì máy nó sẽ báo cái hai dung xỉu máy nó sẽ báo một dung cho anh em biết anh em phân biệt rồi đấy còn cái máy này anh em vào sân chơi thì anh em mình nhớ là kích hoạt nó lên đấy đây đây tôi ấn hai cái nút đỏ cho chắc này đấy giờ tôi lại bấm hai nút xanh để cho nó bật cái công tắc nguồn của nó lên này đấy xong tôi đã tiếp tục tôi để vào trong cái cốc này cho cái âm rung cái nó vang rung vọng lên cho anh em nghe anh em phân biệt đấy thì tôi không dài dòng nữa tôi test luôn cho em thấy cái độ hiệu quả của nó luôn này này tôi sóc một tiếng đầu tiên này em nghe nhá anh em thử đoán xem có đoán được không đấy xem máy nó đoán có chuẩn không anh em đoán chuẩn hay máy đoán chuẩn hơn đấy như ván này máy báo một rung một rung là từ anh em đánh con xỉu thôi một rung đánh xỉu mở luôn này đấy ba hai bốn đấy chín điểm xỉu này tiếp tục nhá tắt này cái sóc thật nhẹ này xem là máy nó có báo được không này đấy anh em cứ an tâm một điều là anh em có sân chơi này em kiếm được tiền rồi anh em chỉ cần sử dụng cái máy này thôi đấy máy tiếp tục báo một dung em nghe rõ máy báo một dung thì anh em đánh xỉu thôi đấy đánh 50 tỷ vào xỉu luôn này mở luôn này ok chưa hai ba bốn tiếp tục là 9 điểm xỉu này này này bán này tôi sóc thật mạnh luôn này đấy xem nó có bị loạn nhịp hay nó có báo lỗi cho anh em không đấy đấy như ván này là máy báo một dung một dung nhân đánh tiếp tục xỉu thôi mở luôn này ok chưa hai ba năm mười điểm xỉu này để test khuyến mại cho em chỉ đợi em tiếng cuối cùng này rồi tôi chuyển sang môn chơi bầu cua này đấy tiếp tục là xỉu luôn bẹt cầu vẫn có thể anh em đoán được bình thường bởi vì là máy mà mở luôn cho anh em khỏi nghi ngờ luôn này ok chưa bốn bốn hai mười điểm xỉu này em thấy cái độ chính xác cái độ tin cậy của cái máy này khi em sử dụng để chơi những cái môn từ sóc đĩa rồi đến tài xỉu chưa đấy từ đầu tới kết cho anh em là không bao giờ có độ sai lệch luôn đấy anh em nhớ này ấn hai nút đỏ để có thể tắt cái thiết bị này đi này chuyển sang cái thiết bị cuối cùng là cái thiết bị này khi sử dụng để chơi cái môn bầu cua à, thì nguyên lý dùng của nó đây em nhìn vào cái bản hướng dẫn của nó đây thì cái bầu thì nó sẽ không dùng cua nó dùng một cái ngắn tôm nó dùng một cái dài cá nó dùng hai cái ngắn gà dùng hai cái dài và nai nó dùng ba cái ngắn đấy rất dễ chơi rất dễ phân biệt thôi anh em chỉ cần bỏ ra 3 phút thôi là em có thể học thuộc cái bảng hướng dẫn này rồi đấy thì đây thì đầu tiên là tôi sẽ chọn ra ba cái hộp bầu cua đây chọn ba cái hộp nào nó đẹp đẹp một chút để tôi test cho anh em nó được chính xác nhìn nó được thuận mắt đấy đây anh em nhớ nhá vào sân chơi thì anh em lại ấn hai lần cái nút màu xanh này một lần này hai lần này cho nó khởi động cái máy này lên đấy đây còn nhịp rung em nhìn vào đây anh em mình xem kết quả máy báo nó như thế nào chính xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé ván này tôi sóc cực kỳ êm luôn này đấy cực kỳ êm tay luôn này em nghe xem máy nó báo con gì con gì đấy như ván này máy nó báo một cái rung rất là dài rồi đấy, một rung dài đấy một rung dài anh em đánh con tôm như tôi đấy rất dễ chơi thôi ai cũng có thể chơi được mở con tôm này ok chưa tôm này bầu và hai đấy cực kỳ chính xác luôn tiếp tục này ván này thì tôi sóc nhẹ sóc mạnh luôn này đó, anh em xem máy nó độ hiệu quả cái độ chính xác của nó đến đâu Đó. như ván này anh em nghe gì rồi chưa máy báo rõ ràng là hai cái rung rất là dài hai rung dài tương ứng anh em đánh con gà thôi mở ra chắc chắn có gà này mở anh em xem này hai gà một nai anh em thấy cái độ chính xác của nó kinh khủng đến như thế nào chưa đấy còn bây giờ thì nhiều anh em sẽ xem thì sẽ thắc mắc là cái máy nó dùng tua như này thì vào sân chơi sòng sới người ta nghe thấy người ta phát hiện được thì sao thì tôi xin khẳng định anh em luôn cái nhịp rung của cái máy nó rung cực kỳ em luôn đấy trừ khi anh em để trong cái cốc này thì nó mới rung vọng lên cho anh em nghe thôi còn tôi bây giờ tôi cầm trên tay tôi trực tiếp tôi sóc luôn để cho anh em có nghe được cái máy này nó báo nhịp như thế nào không nhá này tôi sóc cho anh em này đấy xem nó máy có báo có chuẩn không anh em có nghe được cái nhịp của máy nó báo không đấy rồi máy báo tôi biết là một dung ngắn này đấy anh em có tin không một dung ngắn đánh con cua này anh em có tin không có cua mở luôn anh em xem này ok chưa cua cá này này cua này chuẩn chưa đấy không bao giờ có độ sai lệch luôn bởi vì đây là cái sản phẩm công nghệ độc quyền mới nhất của công ty tôi sử dụng để chơi tất cả các môn từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa luôn đấy thì bất cứ anh em nào cần thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là ghé qua trực tiếp hai cơ sở công ty chúng tôi ở ngoài Bắc thì là bến xe Mỹ Đình Hà Nội ở trong Nam là cầu Bình Triệu thành phố Hồ Chí Minh anh em mình qua anh em được quyền cầm đồ đạc hột nắp đĩa quân vị về em qua test hàng thử hàng anh em cảm thấy ưng ý anh em mình mang về chơi kiếm tiền thôi đấy thì đi riêng đối với cái sản phẩm là cái máy điện thoại báo dung này thì công ty bảo hành cho trong, trong vòng 2 năm luôn anh em chơi đấy bất kỳ trục trặc gì là một đổi một cho anh em trong vòng 2 năm luôn đấy thì thời lượng video cũng có hạn thôi thì tôi xin chúc anh em là những người chơi khôn ngoan Chúc anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi cờ bạc của mình anh em nhé. Xin chào tất cả anh em.